hello hello các bạn à, thân mến nha hôm nay mình à, hỗ trợ đến muộn một chút đang à, hỗ trợ cho một bạn ở, ở Cần Thơ các bạn ạ và mình kết nối với bạn thôi <coughs> à, mọi người chưa đăng ký kênh thì chúng ta hãy đăng ký kênh nhé và nhấn vào nút like để đồng viên lên thân cho Tuấn em nghe nè em nghe nè ừ. rồi bây giờ à, có mệt không <laughs> à, được được à, tươi ơi <laughs> sợ tươi dạ. đi làm công trình về chắc cũng à, bây giờ mà học cũng hơi muộn em em của mình ừ. dạ không sao anh anh tại anh anh cứ à, em sợ anh à, cứ hình anh hướng dẫn cho bạn cả ngày em thì thì à. cũng quen rồi em đi công trường rồi về thường anh làm việc trước khuya đó ừ. thường đi được à, thường dạ. thường thường là những ông chủ là hay ờ, làm việc bằng gấp 3, gấp 4 lần người bình thường đúng không <laughs> thậm chí gấp 10 chứ <laughs> tại vì khi em về cái em phải xử lý mấy cái ờ, chứng từ số liệu cho tụi nó rồi sáng cái em lại đi công trường vậy đó là hãy đảo dưới một vòng vậy đó khi không đảo dưới cái mình không an tâm nên là có tính tật nó cũng hơi hơi kỹ rồi cái thành ra là mình tự mình làm khổ mình <laughs> đúng rồi thì công công việc của mình là bắt buộc mình phải, ờ, mình phải tập trung vô mà <laughs> mình làm cho mình cái ai dạ. đó đúng không <laughs> dạ ok hôm nay hơi muộn chút xíu có gì thông cảm nha một chút bởi vì hèn ờ, dạ không hèn... sao anh anh à, bình thường ấy. anh, ừ. anh mình làm anh em mình làm đi rồi xong khi nào mà mệt thì cần thiết thì mai mai mình lại đăng tiếp cũng được nữa nhưng mà mình mình được ừ, sẵn chiến mình làm thì mình cứ làm luôn thôi mình cứ à. xử được tới đâu thì xử thôi à, dạ được ok hôm nay ờ, mình sẽ thực hành nhập cái biểu mẫu luôn hết sau khi mà em bấm Dạ. vào cái nút ờ, tham dự gói thầu này mình sẽ ờ, thao tác cái cái tham dự luôn dạ những những cái phần cái cái những cái trường này những cái ố này là mình sẽ điền sau cùng và những cái file mà dạ đính kèm như bảo lành này rồi cả file khác cả file khác ở đây là mình sẽ đính kèm toàn bộ cái hồ sơ dự thầu của mình lên đấy đó còn yeah. cái dạ. giấy cái giấy ủy quyền là cái giấy mà ủy quyền của nhà thầu ấy, thì cũng phải ủy quyền của yeah. Dạ. ngân hàng đó ủy quyền của nhà dạ. thầu yeah. thì ở đây là cái cái cái màu mà hôm qua anh còn nói ở chỗ chương 4 mục mục một đấy biểu màu sẽ kém yeah. đỉnh kem đấy. thì nếu như mà ủy quyền là do phó giám đốc thì thì mình đỉnh kem rồi đấy đó, con yeah. uh, không thì cái này mình bỏ qua con cái những cái cái nào mà có dấu sao đỏ là bắt buộc này thư bảo lãnh là bắt buộc yeah. Dạ. này với thời gian thực hiện hợp đồng là bắt buộc bảo lãnh về theo bắt buộc à, những cái phần nào sao đỏ là bắt buộc còn cái chỗ mà giảm giá giảm giá chẳng hạn là mình không phải giảm giá thì cái ô giảm giá này có thể bỏ trống này còn giá dự thầu thì yeah. Dạ. phải bắt buộc khi mà mình nhập cái bảng giá ở trong này á, thì cái giá dự thầu nó sẽ tự động nó, nó tích xuất ra ở trên này luôn nó ra ở đây luôn yeah. Dạ. rồi bây giờ mình sẽ vào để uh, tham dự luôn cái uh, hồ sơ năng lực là em nhập lên tương đối cả rồi đúng dạ. không dạ em nhập hết rồi ừ. cái này mình có cái gọi à mình có cái uh, liên danh không dạ không em nhà thầu độc lập luôn à rồi mình sẽ chọn không liên danh này đây cái chỗ này nó đi đến cái màu uh, 10A à, hợp đồng tương tự này thì yeah. Dạ. ở đây là nó sẽ đưa ra cái tiêu chí nó sẽ liên kết với tiêu chí ở chỗ mà uh, chương 4 mục 2 luôn Đấy, yeah. Dạ. thì, uh, số lượng hợp đồng là một cái mà trong đó tối thiểu là phải lớn hơn hoặc bằng 2 tỷ 2 Đấy, thì cái chỗ này là mình uh, đã đã đáp ứng được chưa dạ đáp ứng được rồi đó. công trình giao thông thì công mặt đường mặt đường bê tông nhựa nóng hệ thống thoát nước vỉa hè cấp 4 đó. thì mình phải đưa cái công trình này là phải tương tự theo cái tính chất này đã gọi là công trình yeah. Dạ. tương tự tương tự ở đây là sẽ có hai khía cạnh một yeah. Dạ. là về tương tự về tính chất và hai là tương tự về quy mô tính chất ở đây yeah. Dạ. đó là cái, cái tính chất là mặt đường bê tông nhựa nóng này và bao gồm cả cái hệ thống thoát nước loại công trình là giao thông cấp 4 đó về cái phía ờ, quy mô ở đây quy mô ở đây là hai công trình phải có cái giá trị lớn hơn hoặc bằng 2 tỷ 2 dạ thì uh, nhà thầu phải chứng minh được cái hợp đồng tương tự bằng cách là scan cái, cái hợp đồng scan cái biên bản nghiệm thu thanh lý rồi là uh, scan cái um, cái hóa đơn VAT vào đó dạ yeah rồi ở đây mình sẽ tìm hợp đồng nhé mình sẽ tìm hợp đồng yeah. Dạ. thì lúc này nó sẽ liên kết với cái hồ sơ năng lực ở chỗ uh, chỗ em đã từng nhập ấy mình sẽ yeah. Dạ. chỉnh lại cái thời gian ở đây mình 2016 đến 2021 thôi thì mình chuyển luôn đấy thì uh, em sẽ chọn cái hợp đồng nào cái hợp đồng uh, à, 4 tỷ 8 nè bốn dưới tám rồi em thao tác luôn đi yeah. Dạ. mình tích vào cái cái cái, yeah. Dạ. cái ô đó rồi dạ. kéo yeah. lên và chọn lưu lại đấy thì ở đây ờ, cái hợp đồng mình đã chọn lên thì nó sẽ liên kết với hồ sơ năng lực những cái phần yeah. mình đã kê khai trong này là nó sẽ loạt lên lên hết thì ờ, thứ nhất là cái này là duy tu sửa chữa câu đường hạng mục nâng cấp sửa chữa đường đường dẫn đầu câu à đường dẫn đầu câu là vẫn có dạ. hạng mục bê tông nhựa đúng không dạ có rồi, OK. Có à, em có em có scan em có scan cái, a, ờ, biên bản, a, ờ, ờ, mà biên bản nghiệm thu hoàn thành đôi sử dụng nó sẽ thể hiện đúng những cái nội dung từng phần luôn, là là phần đường, và phần, phần đường bê tông nhựa, rồi xong, a, phần cống, rồi phần vỉa hè là nó có liệt kê thẳng ra luôn. Rồi xong tới cái phần, à, em xác nhận là nhân sự chủ chốt á, thì em cũng đã đánh vô những cái nội dung của em kèm chung với thằng nhân sự chủ chốt luôn. Ừm. Ừm. Yeah, dạ, tức là để em mở cho anh xem ha, em mở em dạ. xem ha. như vậy là quả quả tốt rồi này ví dụ giống như à, này hợp đồng tương tự đây cái này là cái à, phiên bản là cái à, ờ, cái này là phiên bản của này chắc xác nhận nhân sự của cái cái tắt đi đó cái, ừ. cái hai là cái phiên bản nghiệm thu hoàn thành phiên bản nghiệm thu hoàn thành đó ừ. là của công này thì nhân em đẩy cái hang thủ em thu một thành dạ em đơn giản dạ. em thu một thành em kem em kẹp chung đây luôn nè à. thì nó thể hiện trong cái phần biên bản đây nó thể hiện rất là rõ nè ừ. em thu thành người sử dụng thì chỗ này em ờ, nó phần đầu tiên là phần cải tạo nè thì mình có thằng bê tông nhựa nè à. rồi phần mở rộng nè ừ. đó rồi phần ờ, vỉa hè nè và dạ, hệ thống thoát nước nè như thế này là dạ, chi tiết hè, đó ừ. dạ như thế còn cái phần mình... còn cái điện tử của em điện tử của em thì em cũng kem hóa đơn hóa đơn thì đây hóa Rồi. Vâng. đơn ở đây chút nữa mình sẽ uh, sắp xếp lại các cái khoản một chút thì Đây. cái phần uh, nhân sự mình sẽ tách riêng dạ rồi còn cái hóa đơn Dạ. mình sẽ dạ à, rồi mình sẽ nổi về cái hợp- đồng luôn dạ đây là hóa đơn đúng không dạ đúng rồi hóa đơn điện tử rồi bây giờ mình sẽ ờ, vào là cái phần này ở đây uh, mình sẽ chọn cái bước tiếp theo này bước tiếp theo là nó sẽ qua cái mẫu 10b mẫu 10b và cái ờ, hàng mục tương tự là mình kê khai vào thì dụ ở đây là em kê khai là có mặt đường có là, là, là thi công đúng không? thi công thì công à, kết cấu mặt đường bê tông nhựa đúng không? Dạ. Yeah. bê tông nhựa lắm. rồi là còn thi công hệ thống thoát nước Để con phân viên nó nhỉ thi công hệ thống dạ quý nước. hè vỉa hè vỉa à. thi công vỉa hè Đây, ở đây cái giá trị giá trị mình sẽ quay lại cái bước khơi này để mình copy cái giá trị hợp đồng vào đây giá trị dạ. nghiệm thu vào đây Đấy, nhưng mà bây giờ mình quay lại á, thì nó sẽ không cho mình quay lại bởi điều kiện là phải điền một số lớn hơn không vậy thì mình điền tạm cho nó một cái số bất kỳ đã Đấy. để mình quay lại yeah. Dạ. nó hỏi chưa đạt mình vẫn cứ tiếp tục là cho nó ok quay lại cái bước này thì em ờ, copy cái giá trị hợp đồng hợp đồng ký chương này và đến hồi mình nghiệm thu hiệp chương này không hay là chỉ có một dạ, phần hết đó? đó luôn anh nó đúng luôn anh chạy mình thanh toán đúng luôn à, quyết toán không có không có thay đổi gì luôn à, bởi vì có những trường hợp là người ta người ta nghiệm thu khối lượng giảm trừ. người ta giảm trừ yeah. yeah. Dạ. Dạ. hoặc là có những hạng mục là phát sinh ở đây mình bằng với hợp đồng thì hai cái ố này là bằng nhau tức là giá trị hợp đồng là 4 tỷ yeah. Dạ. 854 thì khi nghiệm thu bằng cái này thì mình nhập ừ, y chang như vậy Thế yeah. còn cái công trình công trình thì chọn công trình này công trình giao thông thuộc ờ, công trình giao thông cấp 4 hay cấp 3 cấp 4 dạ cấp 4 dạ. Yeah. rồi bây giờ đến cái mẫu tiếp theo này đó là cái mẫu 11A đề xuất nhân sự nhân sự thì cái này mình lại phải xem lại ở cái chỗ ờ, chương 4 chương 4 mục 2 để đáp ứng cho cho, cho tốt cái chỗ này tức là khi mình đã đọc cái tiêu chí rồi thì mình sẽ à, à, suy nghĩ ở trong đâu mình mình lựa chọn ở trong đâu xem thử nhân sự nào là họ đạt đúng không mình yeah. Dạ. hình dung ra là những ai là đạt được những cái ờ, tiêu chí đấy những cái bằng cấp đấy nó nằm ở trong chương 4 mục 2 này okay. Dạ. nó kéo xuống khỏi cái phần ờ, khỏi cái phần tiền lương ấy. để em kéo cho hay em kéo giúp anh đấy um, thì đây là cái phần này anh không có đọc lại ở đây nữa tức là em phải dạ. em phải chuẩn bị em, cái đó thì em em em ừ. em chuẩn bị cái đó hết rồi em à, dạ. ví dụ giống như một em ví dụ một cái ha cái dụ giống như đây nó yêu cầu là bằng ngành giao thông dạ. tổng số năm lớn năm rồi dạ. cái đây là đã từng chỉ huy công trường ít một công trình dạ. là căn là em đã xác nhận của công trình mà mình đang đúng làm rồi. luôn rồi đó đúng rồi này rồi, em xong mời, hai mời cả à. lên đấy dạ. Rồi. Dạ, dạ. có cái chứng chỉ giám sát uh, cầu đường hạng ba hạng hạng từ hạng ba trở lên chỉ có chứng chỉ à, huấn luyện an toàn lao động và kèm theo chứng minh dân Rồi. rồi thì Rồi, dạ, còn cái cái số này số năm thì căn cứ vào cái số năm dạ cái uh, à, ờ, à, dạ cái hợp đồng cấp bằng đại học dạ đúng rồi cấp bằng dạ đại học còn cái cái cái cái số kinh nghiệm năm thì, thì hợp đồng theo hợp đồng thì hợp đồng. à, ngoài dạ. cái hợp đồng tương tự này ra thì còn cái hợp đồng nào nữa mình ký khái cho những sửa này luôn thì, à ờ. Dạ. còn nếu mình còn nếu mà hợp đồng lao động mà mình không có mình chưa kê khai vô mình chưa kê khai trong phần nhân sự thì nữa mình không up lên nữa Đây, được hông? Mình, ờ cái, a, ờ, cái chỗ này là hôm qua anh nói với em lưu ý cái chỗ mà cái thời gian mà đi làm là khác này, và nhiều Dạ. người cứ lầm tưởng cái kinh nghiệm mà trong công việc tương tự này nó giống như cái thời gian đi làm. Đấy, Dạ. là là anh nói như thế này để em hiểu, ví dụ như một, ờ, một cái anh mà kinh nghiệm là 20 năm đi làm 20 năm nhưng dạ. mà cái 20 dạ. năm đó anh ờ, làm những cái công trình khác à, công trình dân dụng chẳng hạn nhưng mà cái công trình dạ. cầu đường này anh chưa chưa hề làm thì dạ. đối với cái công việc trong cái lĩnh vực tương tự này là anh chưa hề có sát thì cái kinh nghiệm dạ. ở trong cái lĩnh vực này là bằng không đó dạ. cho nên là hai cái này là hai cái mốc khác nhau vậy thì dạ. nếu vậy nếu đó. vậy anh nếu vậy nếu vậy anh, bây giờ ví dụ giống vậy mình để mình phải chứng minh cho điều này mình chỉ cần chọn một cái năm một cái hợp đồng nào đó mà cái năm mà nó trước cái này 3 năm thì giống như này nó chọn năm hai nhưng mà anh kia anh ký trong năm 2018 thì năm nay mình làm trong 21 thì coi như nó sẽ chứng minh được mình chọn hai hợp đồng luôn được không? Được, mình chọn hai hợp đồng hoặc là còn không mình Dạ. đưa lên một cái hợp đồng tương tự còn cái CV của cái anh chỉ huy trưởng này mình à. kê khai dạ. lên ví dụ như tại thời điểm nào thì làm công, dạ. Trình, công trình nào hôm qua anh gọi chị ở trong cái phần năng lực ấy. mình quay lại cái phần năng lực dạ dạ. dạ tức là mình kê khai ờ, càng chi tiết càng tốt dạ à, thâu này chọn hồ ờ, sơ năng lực này về nhân sự này bây giờ em ờ, dự kiến là chọn chọn anh nào được mình sẽ công ty là không dạ. khái này Đấy, bây dạ, giờ chắc ngay anh trang hai trang hai dạ để em có để đây nè anh ờ, anh ờ, Lê Hiền nè chỉ huy trưởng nè là em ờ, sử dụng nhân sự này cho cái công trình này luôn đã bốn bốn chức danh này luôn đó đấy nha bây giờ anh sẽ kích vào để trường hợp mình muốn sửa thì mình sửa lại đó à, thứ nhất dạ. là sửa được cái chức danh thứ hai nữa là có được đây cái khai công ty này công trình là có cái khai rồi đúng không và mình xem dạ, những cái mốc này em mới kê khai đó đây bây giờ em xem là cái mốc này mùng 8 tháng 5 đến mùng 1 tháng 7 Đấy, là mới được mấy tháng này và à, 15 tháng 9 đến uh, à, 29 tháng 10 đó cho nên là những cái yeah. Dạ. mốc này cộng lại không cộng cộng những cái cái giai đoạn này là vẫn chưa đủ 3 năm chưa chưa đủ yeah. Dạ. vậy thì lúc này mình sẽ thêm vào yeah. Dạ. mình kê khai có thể yeah. kê khai cái mốc trước đó hoặc là kê khai cho năm 2021 yeah. này Đấy, mình kê khai vào yeah. và khi mà mình yeah. còn nếu em định kèm hồ sơ lên á là em phải có cái cái dạ. xác nhận của chủ đầu tư để mà chứng minh đấy chứng minh rằng là, yeah. Dạ. Ừ, là đầy đủ kinh nghiệm dạ yeah. còn nếu dạ. mà mình còn tại mình xác minh là mình xác minh cái chủ chỉ huy trưởng của một cái công trình đó thôi nên là mình đâu có xác minh hết tất cả luôn như vậy thì mình chỉ cần kèm thêm cái hợp đồng để thể hiện à, thời gian ảnh làm, làm đó được không hay là mình phải thêm cái hợp đồng à, anh đó Ờ, khi chị Nếu anh Trường anh hiểu chị em hông? Dạ, chị quy bộ trưởng này nè là đã yêu cầu kinh nghiệm 3 năm. Rồi. Kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự là 3 năm năm. chị giờ dạ, Còn còn tổng dạ. kinh nghiệm là phải 5 năm. À, tức là tốt nghiệp ra Dạ. trường là phải được 5 năm, còn trong cái công việc tương tự là phải đủ 3 dạ. năm. Công việc tương tự là thể hiện ở đấy, Dạ. thể hiện ở đấy thì mình phải Dạ. mình phải phải kê khai ở đây cho đầy đủ nhé. Cái dạ. trường hợp này là hôm trước có một anh ở Lai Châu cùng cùng, cùng mắc phải thôi. Tất nhiên là khi mà đã đi dạ. làm anh làm rất là nhiều công trình. Đấy, nhưng mà đưa vào một yeah. cái dạ. công trình tương tự thì chỉ có người ta yêu cầu là 3 năm nhưng mà anh chỉ có một năm 6 tháng tức là một năm rưỡi đấy thì là bị dính cái, yeah. cái, bị dính cái yêu cầu làm rõ ở chỗ đó thì vừa rồi là đơn vị họ cũng đưa lên cái cái cái cái, cái bổ sung cái bổ sung cái CV đó lên thì ờ, để mà yeah. Dạ. làm rõ cái thời gian ờ, cái kinh nghiệm của cá nhân thì ở chỗ này là yeah. Dạ. em lưu ý này trường hợp là công ty mình là đã thành lập lâu nhưng mà có những công ty thành lập yeah. Dạ. mươi 18 chẳng hạn họ chưa đủ cái kinh nghiệm yeah. thì trước đó họ đã từng làm cho công ty khác mình vẫn kê khai vào được tức là trước khi làm cho công ty tươi phát chẳng hạn thì họ làm cho công ty yeah, hòa yeah. bình hay công ty gì đấy mà mình vẫn kê khai vào yeah, cái, yeah. những cái mốc trước đấy mà mình kê khai vào dạ rồi dạ. để làm sao để dạ. sau này thì cái công trình mà tại, là... tại anh anh tại anh ừ. anh Lê Hiền này anh làm cho tổng anh lúc trước đó là anh đang làm cho tổng công ty 625 á cầu đường 625 á à. à. anh này thì ở ờ, anh này thằng là anh dám là ờ, thi công giám sát cái công trình bự nhiều lắm thì đấy thì mình ờ, mình phải kê dạ. khai anh Hiền đó anh Hiên thì, là, từng làm công nhưng mình lỡ mình lỡ mình up lên là sao anh lỡ nếu như lúc nãy mình quên đi thế giờ mình quên đi mình up lên rồi xong rồi mình muốn rồi là phải rút hết hồ sơ xuống mình up lại lần nữa hả à tức là đã gửi à, gửi đi rồi đúng không đã gửi à, cái hồ sơ gì thôi thì như đúng hôm rồi, qua anh, mình... như hôm à. qua anh có nói ấy, là em phải yeah. Dạ. rút thâu này vào cái tiền ích đầu thâu này yeah. Dạ. đúng không và mình rút yeah. Dạ. thâu nhưng mà mình rút trước cái thời yeah. điểm mà đóng thâu là được mình mình cắn làm sao dạ rồi em nhớ cái đó cái thời điểm là được dạ dạ rồi Yeah. Vậy thì để cái này cái gì cái này để nữa mình bổ sung vô, mình để nữa Rồi, bổ sung cái, vô. Cái này là em uh, à. bổ sung sau ấy để mình uh, mình đi dạ. theo cái cái, cái, là mình tới luôn Dạ. dạ cái lộ trình dạ hồ sơ mình mà chắc á là cái sản xuất mà trùng thâu rất là cao anh đã hướng dẫn cho nhiều yeah. anh dạ. chị nhiều anh chị ở cả tỉnh thanh khác mà sau đó là họ quay lại họ um, cảm ơn anh ấy vì vì có những gọi là họ um, bây giờ người ta cứ bảo là cái gọi nọ gọi kia là cai thâu rồi nhưng mà thực ra là cũng 90 phần trăm dạ. là như vậy thôi còn 10 phần trăm mình hồ sơ mình chấp hồ sơ doanh nghiệp chấp à, họ nắm được luật họ yeah. Dạ. có đầy đủ những cái cái cái, tiêu chí tại vì sao lại lại không không lại đánh rượt họ chẳng hạn đấy thì yeah. Dạ. Ờ, và họ lập luận họ lập luận chắc thì thì, thì họ vẫn cũng bình yeah. Dạ. ví dụ như bên mời yeah. mà họ ra sai nhiều người yeah. Ờ, bên mời thầu ra sai họ họ sẵn sàng họ gửi yêu cầu làm rõ hồ sơ mời, mời thầu đấy để vì yeah. Dạ. họ làm sai đó. rồi ở đây mình quay lại cái chỗ ờ, biểu mẫu thì phần này mình đóng lại nhé đây mình có cái biểu mẫu ờ, của nhân sự này nhân sự thì bây giờ dạ. em chọn nhân sự đi đó, yeah. Dạ. nhân sự này thì nó sẽ lọt cái hồ sơ nhân sự Đấy, và lúc này mình tìm kiếm có thể mình gõ bằng tên mình gõ tên bích anh anh à, Lê Hiên chẳng hạn dạ. đó thì mình tìm thì nó sẽ tìm kiếm Lê Hiên đó, nhưng mà còn ví dạ. dụ mình chưa biết chọn ai thì mình có thể tìm kiếm như thế này thì nó sẽ lên một loạt đấy dạ. ừ, mình mình kích vào anh Lê Hiên để mình chọn đấy. Yeah. mình lưu lại thì yeah. chỉ huy trưởng là mình đã chọn rồi tôi còn ở đây là yeah. kỹ thuật thi công kỹ thuật cán bộ an toàn cán bộ KTS công nhân Đấy, yeah. Dạ. mình tương tự như vậy thực ra kỹ thuật là một người các là thật là kỹ thuật là lê mà thầy ông Giang giờ dạ, em chọn đấy em chủ động chọn cái phần này đấy mình cứ ờ, chọn đi rồi ngày mai mình sửa đổi cái gì khi mình là vừa ra mình sửa lại rồi chọn lại thôi dạ. không không vấn đề gì cả Hải này rồi cản bộ ờ, an toàn về signature em bấm vào tìm kiếm mình lục lại cái này là toàn là nhân sự ờ, nhân sự thật của công ty không mà nó làm với em cũng lâu năm rồi cho nên là cái này còn ừ. cái thằng nhân công này anh cái nhân công này nó nhiều mình cũng chọn từng người luôn hả nhân công nhiều mười còn... người thì mình chọn từng người ừ, mình còn chọn từng người à, ở đây này à, vậy hả? Vâng, ở đấy nha số lượng nhân công là công nhân là 10 người hết thì lúc dạ. này em phải quay lại cái bước mà hồ sơ năng lực và em nhập đủ 10 10 anh là công nhân này lít em nhập đủ 10 anh rồi em à. nhập em nhập rồi luôn rồi em nhập từng anh từng anh là có đủ rồi đúng rồi đúng rồi thì cái này là là dạ. thậm chí có những gói mà mươi 25 người là phải nhập ấy. nói chung à, có những phần mà người à, ta nhập mình ừ, phải chọn từng người luôn à, đợt ờ, đợt này là sẽ có cái cái file mà Excel xuất lên thì nó rất là nhanh chỉ dạ. nhập uh, thủ dạ. công thì nó cũng chậm dạ rồi bây giờ em chọn đấy em chọn người công nhân đấy dạ chọn người công nhân chọn một lượt này đâu được hả chọn từng người à hay à, chọn luôn được mà chọn hết luôn còn được yeah. Dạ. chọn hết luôn một hai ba là đủ 10 người rồi đúng không? Dạ. Rồi, hôm nay mình sẽ chọn tiếp theo này. Đấy, chọn tiếp theo thì nó sẽ liệt kê ra cái bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự đấy. Tức là cái phần mà hồ sơ yeah. Dạ. năng lực mình nhập như thế nào thì nó nó sẽ ra thể hiện như thế đấy. Và khi mà mình in cái hồ sơ dự thầu ra là nó cũng thể hiện như đấy. Bởi thế anh mình nói là cái hồ sơ năng lực á, là nó là một cái tủ để ờ, đựng tài liệu ra và khi dự thầu là yeah. Dạ. mình sẽ liên kết với cái tủ đó mình gửi ra để mình nhét vào cái cái cái, cái phần năng lực của cái một cái bộ phận của cái hồ sơ dự thầu. Yeah. Dạ. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo thì nó dần đến cái mẫu là bằng cái khai kinh nghiệm, kinh nghiệm chuyên môn. Đấy và lúc này là mình vì sao anh lại nói là kê khai càng chi tiết càng tốt nó sẽ thể hiện ở đây đấy thể hiện ở đây thì về yeah. Dạ. cái trường hợp mà cái anh ở lao Cai là họ gửi cái văn bản mà yêu cầu làm rõ họ căn cứ vào cái bảng kê khai ở trên hệ thống thì yeah. Dạ. à, à, ví dụ như anh Lê Hiên chẳng hạn là chúng tôi đổi đối chiếu với cái cả cái công trình này thì cộng lại là mới được một năm sáu tháng và chưa đủ cái tiêu chí đó là 3 năm trong lĩnh vực công tự vậy thì yeah. Dạ à, cái tiêu chí này là cái anh chưa đạt Đấy, và cái anh phải làm rõ hai cái nhân sự này Đấy. cho nên là những cái phần này mình lưu ý nếu mà chưa đạt thì mình phải, kê khai bổ sung thêm để cho nó đạt dạ yeah. những cái phần này là tương tự như vậy à, đó là tiếp theo này nhưng nhưng thần công nhân anh công nhân nó không để năm kinh nghiệm gì hết thì mình mình đâu cần phải khai báo gì đúng không công nhân á công nhân công nhân chỉ để là 10 ờ, người thôi đâu có cần 10 người nhưng mà họ không không yêu cầu gì đúng không mình quay lại cái chỗ tiêu chí xem dạ chỉ yêu cầu là yêu cầu yêu cầu chứ yêu Ờ, cầu có. là bậc thợ và an toàn lao động thôi là chứng minh nhân dân thôi À, vậy thì em phải bổ dạ sung vào ví dụ như các cái chứng chỉ ờ. ờ, chứng chỉ trung cấp nghề chẳng hạn, công nhân kỹ thuật dạ chẳng hạn okay. kỹ thuật thì ờ, bây giờ anh đi làm câu đường ấy, anh phải bổ trí một cái vài ông thợ nê đúng không phải có cái chứng chỉ là yeah. Dạ. là là công nhân nê rồi là cái ông ghép cột phá yeah. thì phải có là mộc rồi cái anh mà làm yeah. uh, thợ sắt thép ờ, thì là là bên thép bên cơ khí đó rồi thợ yeah. Dạ. han chẳng hạn thợ hàn phải có tay yeah. nghề dạ. bậc bậc bao nhiêu đó bậc ba bậc bốn 4 đến bay chẳng hạn nhưng mà trong cái hồ sơ ừ. nó không yêu cầu thì mình không cần cũng được không anh cho mình chỉ cần chỉ có cái bậc thợ của năm trên bảy là được rồi đúng không à, hồ có. sơ yêu cầu họ không yêu cầu gì hết á có bậc thợ cũng được rồi nếu họ không yêu cầu rồi dạ. thôi ừ. dạ đây, cái đây cái đây họ chỉ yêu cầu vậy nè em đọc lên nghe thử rồi anh ờ, anh anh anh anh, anh, anh tư vấn cho em nữa cái này nó họ, họ yêu cầu như vậy yeah. Dạ. đây cái họ yêu cầu thằng nhân sự cần công nhân á là có nghĩa là là họ yêu cầu là công nhân kỹ thuật số lượng 10 người ừ. còn cái ờ, đó là có chứng chỉ hoặc chứng nhận bậc nghề do đơn vị có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật rồi kế tiếp là nội dung thứ hai là kèm theo giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hết có nhiêu đó thôi thì mình chỉ cần kèm cái phần ờ, chứng minh nhân dân và cái bậc thợ mà họ được đào tạo đó là bậc 5 trên 7 hoặc là 3 trên 7 mình kèm vào hai cái ghép ghép lại và e, ép vào là là được đúng không anh? như thế này này mình làm gì thì làm à, khi mà nhân sự kể cả cái anh chỉ huy trưởng kể cả anh kỹ thuật hoặc là kể cả anh công nhân thì cái dạ. đầu tiên đó là bắt buộc phải có cái hợp đồng lao động cái thứ hai đó là phải có bằng đúng cái chuyên môn dạ. bây giờ đối với anh công nhân dạ. đó, anh có cái chứng chỉ chứng chỉ đó là chứng chỉ được uh, cơ sở đào tạo cấp thì như dạ. lúc này là anh có nói cái chỗ ờ, cái chỗ là chứng chỉ về nghề mộc hàn đấy mình có những cái, cái yeah. Dạ. mình mình kiếm những cái băng những cái người mà đáp ứng được những cái băng đấy thì những cái đó nhiều yeah. Dạ. mà bữa nay người ta cấp cho thợ làm nghề công nhân kỹ thuật ấy, gọi dạ. là công nhân công nhân chuyên nghiệp ấy, thì công nhân kỹ thuật ấy đó cho nên yeah. là, là, là sẽ có đấy à, rồi ngoài ra là phải cố chứng minh nhân dân nữa scan chứng minh nhân dân lên nữa dạ yeah. dạ yeah, rồi rồi rồi vậy em hiểu rồi đi anh anh anh cứ anh cứ tới đi rồi anh cứ nói anh nói tới tới những cái nhưng qua mỗi một cái phần một cái mục kia đó là những cái phần nào nên lưu ý thì, thì em ghi lại xong rồi em cái nào thiếu là em em, em cập nhật cho em làm rồi ok ừ, ở ừ, chỗ này là bây dạ. giờ có cái uh, cái khai thiết bị này Đánh. cái khai thiết dạ. bị đây là cái màu uh, 11D thì ở đây là nó sẽ như thế này à, ví dụ như đâm rung từ hành tức là cái máy lú ấy, máy lú phải lớn hơn hoặc bằng 25 tấn đó. nhà thầu chứng minh thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê tức là có thể huy động ngoài hoặc là sở hữu của mình yeah. Dạ. thì mình xem yêu cầu ở đây những cái này là nó đều có ở trong cái chương 4 mục 2 đấy nhé trong cái phạm vi mời thâu dạ. yeah. thì ở đấy người ta yêu cầu cái số lượng là một và cái cái cái công suất là người ta yêu cầu ở đây rồi đó thì ở đây là mình sẽ nhập vào cái nút nhập này yeah. Dạ. đó, loại thiết bị này mình sẽ khi mà nhập vào đây thì nó sẽ liên kết với cái hồ sơ năng lực đó, và mình yeah. Dạ. tìm đó là đầm rung hoặc là em uh, lưu là, uh, là máy lưu chẳng hạn máy lưu rung xem thì có hay không hoặc là mình lưu về dưới cho mình phải chọn để chỗ này em lưu về dưới em gõ lại đi hoặc là tìm kiếm toàn bộ đi cái này nằm ở đàn này này nó đang đi đi thế này ừ. dạ rồi, ừ. rồi em chọn lưu là đây lưu, à, lưu rung cái lưu rung dạ. trường hợp đi thế thì nó sẽ sẽ em em tách ra em tách ra hai phần em tách ra một phần đi thuê cái em để như em em khai báo là em khai báo đi thuê rồi em khai báo là nhà thầu thì ừ. em khai báo theo từng cái từng cái gì luôn á đúng rồi đúng rồi rồi bây giờ em lưu yeah. Dạ. lại lưu lại ấy, thì bây giờ mình phải nhập cái số lượng vào đấy yeah. Dạ. Đó, số lượng một cái yeah. Dạ. yêu cầu một cái như nhập một cái một rồi tiếp tục là cái đâm bánh thép tự hành cùng tương tự như vậy mình xem cái yêu cầu của nó ở tám 800 này Đó. và giới thiệu lại một cái nhập ở đây Đó. chọn chọn đi thuê đúng không dạ thuê hay là sở hữu thuê để thuê nhưng mà thuê hết thì tại em có sở hữu nhưng mà nó không, đủ em nên em chọn đi thuê để cho nó đủ ừ. luôn cái là cái rồi bây giờ em chọn luôn đi. cái rồi xe luôn lưu thật lưu bằng thẹp ấy bằng thẹp với yeah. là để uh, lưu lưu cái kết cầu cái nền đá dạ yeah. Dạ. cái này mình cũng chọn là một một chiếc luôn anh đó dạ, mình chọn một chiếc dạ yeah. Dạ. rồi. rồi xong mà xe mình bỏ chuột ngoài à. rồi tiếp tục là tới thằng à, đầm bánh hơi yeah tương tự như vậy em chọn nhập tương tự như vậy em em chọn nha bánh hơi chưa anh còn đang lâu chút nữa em bà xã chăm lo sức khỏe cho anh xã đúng không <laughs> dạ yeah. Dạ. này lại bị tầm nhựa anh mua anh mua mấy cái anh xài mấy cái anh à, mua mấy cái ờ, cổ phiếu anh mua cái đó anh mua nhiều không anh có xài nhiều không mình cũng tiết kiệm thôi mình uh, cũng uh, thực ra là vốn không còn nhiêu mình uh, cũng thiên về cái trường phải là là là dài hạn à, ngắn ra ngắn hạn ngắn và ngắn và trung hạn ngắn thì mình có một chút mạo hiểm một ít cái cái penny nhưng mà penny cũng yeah. uh, penny căn bản ấy còn uh, chọn cái cái cái dài ờ, quan tâm thì bên bất động đồng sản thì để lên xây dựng thì có HDG đấy HDG Hado mà mình cũng phải dùng được À. à. ha đố thì nó có cái màng nó điền gió ờ, cái chỉ điền đấy từ các cái dự án bất động sản với công ty em em em em em em cũng đó em có em có em có thì em cũng có tìm tìm kiếm bên em tại em đang đầu tư bên năng lượng em cũng đang tìm kiếm bên năng lượng à. em cũng cũng ờ, cũng có đầu tư bên năng lượng mà em đầu tư có phần ờ, điện lực á à, à. điện lực dạ dạ điện lực thì mình cũng về cái cái mảng mà điền hoặc là cái mảng mà uh, dầu khí ấy, mình cũng hình như chưa chưa có duyên ấy. mọi thôi là mình ờ, đánh cái con ờ, PVD ấy, thì cách đây mấy năm đó mình đánh cái con nữa thì, thì, thì lúc nào mình mua ốm mài ốm mài nó cứ linh sinh linh sinh mãi đến thôi mình rút ra một phát mình bán ra phát thì <laughs> là nó lại lên nó lại lên nó lại lên nó đánh theo nói chung là những cái cái con dâu khí mình nghĩ là chắc chắn cho, những cái đôi bạn lớn à, mấy có mấy mấy mấy bạn ờ, mấy bạn hỗ trợ ha ừ. nói chung bên, bên em lúc cái... trước thì em ừ. lúc trước thì bên chỗ cái người mở tài khoản á, à. à, cũng cũng có cũng có hỗ trợ nhưng mà sau này em em đầu xong em em là em đầu em đầu tư một hai năm đầu xong à. em cái gì thôi em mấy em chuyển sang là em ờ, em em em tự em tự em tự đầu luôn Ờ. Rồi, à, mình, à, em em nghiên cứu, em em tự em làm cái em nghiên cứu cái cái đó. Ờ, ờ. Tại à, nó có em thấy mấy bạn làm, mấy bạn đôi khi mấy bạn chạy theo cái, a, mấy chạy theo cái lợi nhuận á mấy Ừm, bạn ừ. chạy theo cái thằng, à, chia cái, phần phần trăm á, phần trăm Ờ. bắn ra bắn vào á, Đúng làm đúng tiền rồi. của mình nó nó nó, ờ, nó Đúng rồi, cái, giáo dịch, dạ, dạ. cái phí giao dịch cái giao dịch á, cái phí giao dịch là rồi nên là nó nó dựa trên cái cái cái khối lượng mà mình giao dịch ấy. dạ nên em thấy vậy em thấy nó mấy bạn không có um, kêu mấy bạn không có, có không có quan tâm nhiều mấy bạn chủ yếu là muốn cho giao dịch nó nhiều á là làm hại mình không có mấy bạn không có quan tâm kỹ nên em thấy gì đấy cũng không hay lắm rồi em chuyển qua cái em em em em em, em tự em tự chay em tự chay cũng được ừ, cũng cả cả năm mà à anh cũng vậy anh đợt này ờ, cũng có môi giới đó nhưng mà đôi khi họ đưa ra những cái khuyến nghị nhưng mà anh thấy nó những cái, cái mà nó không hấp dẫn hơn tôi mình lại không mình bỏ qua yeah. Dạ. và bây giờ giống như những cái mà mà em để ý thấy những cái con căn bản ấy, thì mặc dù khi mà thị, thị trường mà nó biến động mạnh thì vì em index yeah. Dạ. nó biến động mạnh thì những cái con đó là nó rất là khỏe nó vẫn có giảm yeah. Dạ. thậm chí nó giảm mạnh vùng một đôi ba phần trăm thôi con nó cũng không không, yeah. Dạ. không biến động nhiều đâu thì trước đây yeah. Dạ. anh kết con CVP nhưng mà mấy năm hai hai năm trở lại đây thì con CVP hầu như cũng không ai để ý tới nữa còn uh, bây giờ thì yeah. Dạ. anh năm nay thì anh uh, để ý con uh, Hà Đô à, Hà con uh, hiện tại là em đang giữ con đó để, để con em đang em đang giữ em đang giữ ba con em giữ con ACB à. với, dạ. dạ, với à, em giữ con à, HP băng với em giữ con uh, BO quy kép à pháo pháo là năng lượng này em cần nói đó dạ, dạ yeah. À. nay sóng uh, ngân, ngân hàng ấy, thì nó vào nhiêu yeah dạ mà tại em em đeo em đem con con con con hd băng em đeo cũng lâu rồi Ờ. Rồi thôi em thấy tại vì nó em tính tại cái chu kỳ thì em tính là 6 tháng thì em tính đợi tới cuối năm tại vì hiện tại bây giờ em đang lời ở chỗ cái cái chia chia cổ tức á, nó chia em tới 1000 à, 1900 1950 mấy cổ lần. Ờ. Thì nếu tính ra tiền đổi ra tiền theo giá hiện tại thì nó ra khoảng được gần 60 triệu rồi. Ờ. Thì em, tới tháng 6 này là coi như là cái cổ phiếu đó là nó trở thành là cổ phiếu thông dụng á thì ờ. em sẽ em sẽ bán ra được rồi à, ừ. em bán ra được cái cổ phiếu thông dụng đó thì em sẽ em sẽ thu về khoảng coi như mình sẽ coi như là mặc định nếu mà em giữ cái giá này và nó trở về bình thường thì em cũng được khoảng à, mình sẽ lợi nhận khoảng 60 triệu à. em đó, tham gia thì có, có, có lớn á em tham gia là vốn nhiêu đó. Dạ. lúc trước em tham qua cũng nhiều lúc trước năm năm 2019 đó ờ, em tham gia cũng cũng nhiều lắm em tham gia cũng tầm khoảng tiền cũng có tỷ á à dạ rồi sau này em ờ, em rút vốn ra để em em chuyển sang hoạt động kinh doanh nè em rút bớt vốn ra rồi bây ờ. giờ thì em để lại trong tổng thì nó cũng không tới không tới tầm đó nhưng mà cũng dưới dưới phần đó một phần à. dạ thì nên là mà mà em thấy là nếu mà mình à, đầu tư á, thì cái nguồn tiền đó là nên là mình nên là tiền xài hồi trước em xài mặt riêng Ờ, Em xài mặt kim số lượng mặt kim lớn á, à, Ừm. xài margin lớn nên là em theo em á thì là không nên xài mặt kim lớn, tại vì khi mà thị trường thị trường mà biến động mặt kim là nó một con dao hai lưỡi, khi Đúng nó ừ. tác động cái biến động cái là, mặt kim của mình nó sẽ Đúng bị ừ. ảnh hưởng rồi xong là mình sẽ cắt lỗ anh, là thành Đúng ra mình tại vì mình biết rằng là chu kỳ nó xuống nhiều nên là mình chấp nhận là mình đang đợi cho nó xuống, rồi mình Mar là margin mình là nó giống mình như đâm vô. À. Ờ. ờ, là nó giống như cái <laughs> cái cái cái ngôi sao hy vọng của ờ, đường lên đỉnh Olympia đúng không? <laughs> dạ đúng rồi một phát là nếu mà vâng. một khúc quy một một khúc quy bàn hay là tắt liệm đó <laughs> đó nó cùng ờ, cùng giống như cái cái cái loại kẹp ấy là kẹp uh, ấm và loại kẹp dưới là kẹp mà người ta dùng yeah. Dạ. dùng cái loại uh, để để ra lại thì lại lại mà lại cỏ là khác mà lại gái là khác yeah. Dạ. cái nó cũng cùng dồn lên như vậy đấy cùng gọi là hai lưỡi nhắn như vậy mình nó, mình thì đầu tư nhỏ thôi mình thì nhỏ lẻ thôi bởi dạ, vì mình em, thì, em, cũng, ờ, thì xuất phát em, ừ. em cũng học đúng rồi. em cũng học em cũng là em đang đầu tư cũng mang tính rất là đầu tư học hỏi đó tức à. là mình thấy rằng là mình thấy rằng là cái xu thế đó, em gì vậy định tính như này ví dụ như sau này mình về già mình lớn tuổi á thì mình không có còn hoạt động được ở ngoài thực địa nó nhiều ừ. thì mình về mình đầu tư cái này ví dụ như mình cũng không cần ai con cháu cũng không cần tụi nó lo cho mình để mình nhẹ tự mình lúc đó mình lớn tuổi thì mình mình vẫn có cái nguồn đầu tư riêng mình mình những đó thì đơn giản ngồi máy tính thì mình nghĩ chắc còn ngồi nói ừ, thấy gì thôi rồi. mình cứ học bây giờ đi tới năm ba chục năm nữa thì mình cũng có kiến thức nó khoảng hai ba mươi năm thì mình nghĩ mình cũng đủ kiếm cơm nói vậy đó thôi nhưng mà em cũng rảnh rỗi em hay đọc sách rồi em hay nghiên cứu em em có học cái lớp phân tích kỹ thuật nào anh thì về dạ, nền có, em về có về nền á về nền á thì anh không không có coi nền nhiều anh không biết về nền lắm dạ. nhưng mà anh lại à, dạ. lại khoái cái món mô hình ấy. mô hình à, tách tách à. cầm này mô hình đập à, lưu này với kẹp ấy à, dạ. rồi mô hình à. vai đầu vai này rồi những cái mô hình à. lông chảo này à, để dạ em những, những à, mô hình đó là mình Ờ. Yeah, dạ, mô hình nến ha, mình chọn có nghĩa là tổ hợp nến, ví những hộp Đúng nến lại nhau thì thì mình sẽ rồi ví dụ giống như là thường mấy anh kia nó đọc một số cái rồi thì nó ờ, mô hình Fibonacci ờ, hay là thằng đầu thì mấy mô hình đó nó thuộc về Dạ. cái dạng ờ, trader chuyên nghiệp. Còn ờ. mình thì mình chủ yếu mình chứng khoán mình là mình mua đáy và bán đỉnh thôi thì mình chọn những cái mô hình nào ví dụ giống như là, à, cây nến cùng chiều mà mình đang, ừ, ừ. xuống Ừm. thật sâu mà tự nhiên nó sẽ có một cái cây nến mà roi nó đi ngược trở lên á, thì tại điểm đó là nó sẽ tương đương là nó sẽ nhảy lên. Ừ. Còn em thì em chạy, à, mô hình, à, kỹ thuật á, thì em chọn theo cái kiểu là ba đường, à, ba đường Hibona 3 đường, ờ, Bonnet á, À. là 3 3 3 chỉ ba chỉ dù như là mình sẽ nếu mà đầu tư lướt sóng thì nó nằm ở chỉ thứ hai bắt đầu mình mua vô 50 trăm xong tới chỉ thứ ba mình lại mua thêm 50 trăm nữa thì mình cứ mỗi chỉ cách nhau 15 ngày thì mình mua nhau là khoảng 45 ngày sau thì nó sẽ vượt ngưỡng thì mình sẽ bán còn nếu mà nó, nó tụt xuống khoảng 10 phần trăm thì mình cắt lỗ à, à. là mình là, là có nghĩa là hành chu kỳ nó khoảng 45 ngày hoặc là 15 ngày tùy theo tùy theo cái chu kỳ của mình à. cái này cũng à. thấy mấy cái cái mà cái chiếc chứ mà chiếc hộp uh, yeah. hộp nha chiếc hộp là cái cái, lớp mà nó mà vượt cái cái hộp thì, thì người ta lại mua con rớt xuống dưới cái hộp thì người ta là bản đó gọi là à. hộp huyền thoại gì đấy đó dạ dạ cái đó thì em cũng chưa có nghiên cứu hết nữa tại em à. chỉ dạ. nghiên cứu em chỉ cũng rảnh tí công việc nó dạ. cũng em cũng nhiều mà thôi em cũng không ít nó có nghiên cứu kỹ thì mô mô hình thỉnh á thoảng dạ. thì mô hình á dạ. anh anh để ý thế này những cái con cổ phiếu dạ tốt á những cái con cơ bản á gọi là mình ờ, dạ đầu tư theo cái cái cán xử lý á. cán xử lý là thì mình mô hình áp dụng được những cái con cán xử lý thôi và những cái cổ phiếu mà nó dạ có cái ờ, cái cái giá thì ờ, 10 15 nghìn trở lên á, thì nó áp dụng nó chuẩn hơn con này cổ phiếu mà cái thị giá nó vừa nhỏ này và cái giá cổ phiếu nó nhỏ á, là thường là Dạ. Ờ, cổ phiếu à. cổ phiếu đầu cơ cổ phiếu người ta lãi dạ đó. dạ cổ phiếu uh, đó em thì em em thì em lại ờ, em là em đọc một cái cuốn sách thì em chọn cái xu hướng là em chọn cái dòng trên những cái cổ phiếu mà trên thị trường mà nó có giống quá lớn á ừ, em chỉ em chỉ đầu tư những ờ uh, em chỉ chọn những cổ phần những công ty có vốn quá lớn vốn hóa lớn này cho cái lợi dạ. nhuận nó tăng trưởng đều tăng trưởng lên dạ. tăng trưởng uh, dạ. nó tăng dần đều đánh viên đều yeah. Dạ. và cái doanh thu cũng vậy doanh thu rồi lợi nhuận rồi là cái người ta đọc được bảo vệ tài chính thì trong cái phần mà nừ thì nó nừ nó nó nó giảm dần hay càng tốt hoặc là nó phát yeah. Dạ. sinh thêm nừ càng tốt để trước anh à, thấy cái um, theo cái ông gì ông Linh đây là ông uh, nói là cái số lần uh, số lần nợ không vượt quá cái hệ số mấy đấy này mà anh quên mất rồi yeah. Dạ. một phần tư hay là là, là gọi là tỷ lệ mà sử dụng đòn bẩy là không không quá bốn lần hay là không quá hai lần gì đấy không quá bốn nữa yeah. à. rồi bây giờ mình ra tới đây thì sao nữa anh ờ? rồi anh nhập sóng rồi đúng không dạ yeah. ở đây uh, thấy sao vẫn còn cái bảng ấy cô hình như cái cái cái ultra view của anh nó bị đơ ra hay sao để anh chụp anh thấy uh, bên này vẫn còn cái bảng đấy à vậy hả? để ra để anh tập anh vào lại cái ultra view có lẽ là rồi được rồi chỗ này là qua cái mẫu uh, hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ thì ở đấy là xét tới cái uh, cái lịch sử cái cái cái sự uy tín của doanh nghiệp thì chúng ta chọn cái không có hợp đồng nào là không thực hiện đó chọn cái dạ. này đó uh, tiếp theo này tình hình tài chính của nhà thầu tài chính thì nó sẽ à, từ chỗ này là em thấy này cái tài chính của mình nó kết nối với cái báo cáo tài chính dạ hai mươi tám mươi chín hai mươi thì những cái số liệu này mình kê khai thế nào thì nó phản ảnh đúng như thế đấy nó sẽ liên kết vào cái cái, cái hồ sơ của mình yeah. Dạ. nó tính ra được cái doanh thu bình quân này 28 là doanh thu trên này 19 trên này 20 trên này ba ba cái anh này cộng lại chia thông minh ra thì được con số này 10 tỷ 59 yeah. Dạ. đó thì ở đây họ yêu cầu là tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất là phải dương đó, cái giá trị tài tài sản ròng này là phải dương thì như thế này là mình 2020 mình đạt rồi thế là miễn sao mình dạ. đừng có ấm đừng có thua lỗ là được dạ yeah. tiếp theo này doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng thì chỗ này mình lại lại quay lại cái mẫu trước để mình lấy cái số liệu để mình lại nhập lại 2018 2019 2020 bây giờ mình phải nhập uh, tạm thời cho nó đã rồi quay lại rồi lại sửa chọn quay lại ok này. đấy cái chỗ này thì mình copy lại đó 28 copy lại cái tổng doanh thu đó doanh thu từ hoạt động sản xuất nó từ tỉnh ra chia trung bình đáng đủ nó lại hỏi mình mình chỉ chọn ok là được 29 tháng 2 mình nhập luôn được không anh? Ừ, nhập luôn được, nhập luôn được. Em yeah. Dạ. em có số liệu đó. Dạ cái này là tổng tổng tổng gì anh? Cái doanh thu. Cái này là tổng gì? Tổng doanh thu hả? À. Doanh thu này, doanh thu ờ, ở đây là cái ô này. À tổng doanh thu ai rồi em nhập luôn 12 28 0 31 cộng 8 8 nó phải phải khớp với cái số liệu trước nhé phải khớp với cái số trước dạ rồi một trăm sáu đây khớp số này đúng không dạ dạ rồi như vậy thì người ta tính ra được cái hệ thống nó tính ra được 10 tỷ một năm chín nó đạt lên nó phải đạt từ dạ. từ 47 trở lên rồi nguồn lực tài chính nguồn lực tài chính là yêu cầu phải có 900 triệu dạ. ở đây Thì là mình đã, mình đã làm một cái chính cái thư ờ, cái thư nha cái thư ờ, cam kết là cái thư ờ, cam kết cấp tín dụng dạ, thư cam kết dạ. dạ. rồi ở đây mình thêm dòng và mình điền vào đây là thư cam kết cấp tín dung của ngân hàng ngân hàng gì đấy em em gõ vào dạ, đấy của ngân hàng dạ nam á bằng à, ờ, chi nhánh nào thì mình điền vào đấy. nhấn nhấn để em coi chưa thể bàn việc được nhưng mà chưa lắm